Ketemu lagi sama channel Tini Artir. Wow. Jadi beriga. Ya wah, Tini Artir le Mau micet nenek. Ya wah, Hmm?

neneknya kemarin baru pulang dari rumah sakit ya jadi kakinya kaku semua dipijat-pijat biar lemes hampir dua bulan nenek di rumah sakit baru operasi

operasi pahanya patah guys jadi sekarang minta dipijetin biar lemes kakinya ini iya, chụp ya ya Thông enggak Thông Thông enggak

aku kasih mijetin sama minyak zaitun ya enak biar tambah lemes otot-ototnya Qua lên ah à? À. Lên dịch mẹ. Dịch về dịch.

ngồi mà đi đâu kỳ sao vừa quá kinh buổi xăm đang yang kaki kiri nih ya yang barusan dioperasi kau batuk jiwa pahanya kau đây này và ba sập ba được coi tu coi tu cũng dạy dạy đây vừa ồ nhất cô lại bay nhất cô lại bay là nhất chi đều gần đi con à ngô à đấy ngô à không ừ, xài cô à

一定要過嚟咁樣，可能都唔使俾錢咁樣。誒、哎，你算啦，星期五先嚟啊，星期五，星期五啊，廿五咪嚟啊，星期五，星期五嚟，下個禮拜五啊，下個禮拜，下個月，係啊，下個月要星期二啊。

Koji baule ko Biar lemes. Ada hampir tiga bulan ya, nggak turun dari ranjang jadinya kaku semua. Tapi jadi kau di tiba. Bufaya. Ya. Ayo, gak kau di.

lấy lấy tao thùng thùng à thùng không thùng đường phần con ta chắc cái thùng đâu chắc cái cửa thùng có mầm thùng lấy cái có tàu phân nó ta chắc không ta chắc luôn ta chắc cầm

呢個種種地啊，啊，種種地啊，少少少地，少少。

hai cậu con bài leo rồi làm gì bài bài bài gì à bài ở sập ban rồi cháu cháu hồi bài ở chặt ban tài tử tư cầm tô dạ, sẽ sinh bán gì về mày cung sinh à mày cung sinh cung cái thầu giấu à

cơ ở tiếng cái dừa du lo để sạch bàn đấy ở sân nhất chạy sạch vào mà chút cái sạch lên mẫu ta chút cái sạch cơ mà ờ <laughs> có mà chút cái mới cái sạch tách cái mà ờ. mới sạch cầm tôi dành nó mà chút lọc rồi

Hey, hey, TJ. Thôi tay chạch ra. Chứ con tôi là dầm đắt cơ mà. Mày à, lên mô ta chăm mà. Hay luôn. À, chỗ hùng qua mô ta chăm mà. Mà mũi chạch ra luôn. Dầm đắt con tôi là nè. Hay à. à cô lương công phổ. Cô xám cô lỗi. A bền, a bền là lì.

Ờ, cờ, uh, patok dạ, lục cờ, dạ. ngoloko cờ, theko cờ, cậu cờ, sập cờ, chữ sập cờ giờ nè cảm tắc nè chạy đó là có vừa

dia ngomong ngomongin besok ya semua anak-anak yang ngomongin ini makan-makan malam. Leongko. Malam. Leongko. Kace. Mới dậy. Xì cờ. Chạy đó là có vừa. Tôi có lấy đó. Tôi có lấy đó. Lục cờ. Tôi có lấy. Có lấy lì. Lục cờ.

Abelina, Leonco, Leonco Loco. Pipi Samco. À, ah. Pipi. một cái pipi rồi, pipi mình sạch kìa. Loco. Các chị thắt cô, cháu lại bắt cô. Ngô thùng đi cáo cô sập cùn. Sập quần chứ. Sập quần không 唔知。

chặt quẩy nè chia lê số á lê cái à lê cái á còn dây cày gì cá chơi là con vợ gì cá chơi là con vợ kalau micet eh. pakai minyak zaitun itu enak chay đó là con vợ có phải chay con

Accio juga ba loko. Đẹp tambah lemes. Loko. Sau này sách con, cá chết bạch con. Bạch con có thủ đi câu và sập con.

뛰면 씹어 그래. 내 생에 뚝 색각 소리도 할까마. 내 게임 게다 하이. bên lên thái sang khát sói liềm tơ để vào ngoài thùng à. Như vậy chi phục Dạ, gá bộ tiệm khát ta, tay đôi đổi khát lần sáng chứ mà.

ini kakinya nggak baik baik kata nggak terlalu ya karena yang Ayo, itu kau ada kekuatan loh yang sebelah saya kan udah cacat ya cacat gimana ya udah dioperasi dua kali dulu jatuh dioperasi itu di belakang tepong ya

di apa bokong sekarang eh, kemarin-kemarin uh, jatuh pahanya ya pahanya dioperasi tulangnya

करायची पिच्चर तुम्ही ते पोर होते फिरता भरा मस्त काकू समोर để có bé thế lọc đồ lấy Phi hòa ai bé nè lọ lấy lọ ai bé nè à tại với lúc công à hay à nếu có cháu bì bì lên mày lưỡng cùng bà bên cô à giờ cái chế cháu cháu không đủ cái 佢要痛啊！即係未嚟落嚟。兩公婆咯。

có mẫu lịch trình thực ra nó

그게 태야 마이소 가시 내 베시 그 베니 마이티토 데바지와 마이탁 마이탁 너가 này bài lan hưởng bài lan hưởng quét ờ, siêu đồ bài sắp tiêu để chỗ tôi bài chỉ hô sao tiêu liền chỗ người bài

Khương Đan đang hội tùng Tranh hữu Mỹ đó tụi à. Tranh hữu Mỹ Tranh hữu Mỹ Tranh hữu Mỹ đó tụi ai làm rồi có to số số thì không cái nhiều cứ đó là chi

Töngiseksiokin. Töngiseksiokin. Chạy lâu liền có vừa töngiseksiokin. Các bạn có phương, có phương gỗ của lỗ, thằng bạn lỗ trâu đó. Ngô kêu lỗ mà, mỗi anh xịt kìa. Ngô làm lắm.

佢老婆嚟噶嘛，佢話嚟噶嘛，老婆。佢老婆中意食嘅，唔得，等佢得翻屋企咯。Oh, sorry. Lagi anggap gitu. Các bà sạch đó. Tranh vá gì, các bà tranh sinh.

Degalo vợ chủ đề e hốt bùn nhẹ bùn chào cháu hàng à san ăn ra hồi tiêu gì có mình ra ra đó có hay có bà hay hay à buổi chiều đó

các baik, uh, biasa ya kalau mijet-mijet itu ngantuk hawanya ngantuk jadi angop terus jale baik, coba giật pantai tay ini lo? Đi

Capantay. Dito? Ay. Ko hihintay na ko doon. Dito? Ah. Pwede ko ang gusto ko. Mày có về bây giờ xả tất cả Cảm ơn xin hậu Bây giờ xả Xả cái bán tay tất cả Cứ kêu đó cứ đèn